Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký kỳ cục của mình Mọi người có biết á, là có những chuyện á Người con trai rất muốn người khác hiểu Nhưng họ sẽ không nói ra Hoặc là sẽ không gọi tên được những cái điều đó không Nên hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu Những điều thầm kín của con trai nha Trước khi đi tiếp với video của mình á, Thì nếu mà các bạn cảm thấy thích Hãy cứ đăng ký kênh cũng như là để lại bình luận phía bên dưới để mà thuật toán của YouTube có thể gửi đến bạn những cái thông báo cho những video mới nhất của mình nha. Mình cảm ơn trước. Mình đã từng đọc trong sách có một đoạn văn như vậy nè. Đàn ông có bản năng thôi thúc cảm giác muốn rời xa. Đó không phải là một quyết định hay là một lựa chọn rằng có thực hiện hay không. Nó sẽ xảy ra. Không phải lỗi của anh cũng không phải là lỗi của cô. Đó là một quy luật tự nhiên. Mình đọc xong mà mình sững người luôn. Wow, Sao mà đúng quá vậy? Mình là một người khá là hoạt bát. Trong một mối quan hệ bất kỳ, có thể là với những người lạ vừa mới giao tiếp hoặc là đối với những người bạn á, thì mình thích gắn kết mọi người lại với nhau. Tuy nhiên mình cũng có những lúc rất là khao khát cảm giác ở một mình. Để mà tĩnh tâm lại, mình hình dung những cái lúc như vậy á, để mình có thể phục hồi lại nguồn năng lượng của bản thân. Trước khi đọc được đoạn văn định mệnh này á, thì mình cũng có cảm giác mâu thuẫn với bản thân. Ủa tại sao có nhiều lúc lại thích kết bạn cũng có nhiều lúc khác lại khao khát muốn xa lánh mọi người, muốn ở một mình. Nhưng mà bây giờ thì mình hiểu rồi. Cái bản năng thôi thúc muốn rời xa của đàn ông ấy thì nó không lựa chọn mối quan hệ nơi nó xuất hiện mà đã là bản năng rồi ấy, thì chắc chắn sẽ tồn tại. Trong tình yêu cũng có cái cảm giác muốn rời xa. Phụ nữ thường hiểu làm sự xa cách này. Ở cô luôn có lý do cho những lần xa cách như vậy như là anh làm cô tổn thương nè anh làm cô buồn nè và họ cũng nghĩ đàn ông cũng như vậy nhưng ở đàn ông á, thì anh vẫn sẽ chọn rời xa khi mà cô không làm gì sai cả dù vô thức hay không á anh vẫn sẽ giãn ra anh cần khoảng cách anh cần sự tự do và rồi anh sẽ quay trở lại với một cái tình yêu đông đầy hơn anh sẽ không nói điều này với bạn vì có thể á, anh cũng không biết nêu tên cái điều này như thế nào nữa điều thứ hai đó là chúng tôi không muốn bị áp đặt để thay đổi. Các bạn nữ có bao giờ nói với người đàn ông rằng là style anh mặc của anh xấu quá, quá là trẻ trâu đi, rồi tự ý sửa soạn anh theo ý của mình không? Cái vấn đề ở đây không phải là style của chúng tôi không hợp nhãn với các chị nữ như thế nào, có xấu như thế nào, nhưng mà cái vấn đề ở đây á là các chị nữ có bao giờ để tâm đến cảm nhận lúc đó của tụi tôi không? Chúng tôi không muốn bạn cố thay đổi chúng tôi. Như vậy chúng tôi sẽ cảm thấy bạn không đủ yêu chúng tôi. Không đủ tôn trọng chúng tôi. Tôi nói lên nỗi niềm của các anh nam. Nhưng tôi cũng phải nói một lời công tâm đó là không phải các anh nam lúc nào cũng đúng. Và cái tôi của các anh nam á, thì rất là lớn. Những lúc như vậy thì phải làm sao để các anh nam thay đổi mà vẫn không gây mất lòng đây? Bạn có thể đưa ra cảm nhận, ý kiến cá nhân của bạn Quan trọng nhất là hãy coi trọng cảm xúc lúc đó của anh. Dùng câu nghi vấn thay vì câu mệnh lệnh. Như là, à, em thấy style anh mặc hôm nay của anh nó không có phù hợp với sự kiện tối nay chúng ta tham dự. Anh có muốn em thay đổi một xíu giúp anh không? Wow, cái lời vào mẫu nghe nó mát lòng mát dạ gì đâu á. Một người khó tính như tôi còn đỡ chứ một người mà tin tới mà hiểu ý người khác như vậy. Hốn hộ chi cái canh, phải không? và chắc chắn là người con trai sẽ không thể nào từ chối trước một cái lời đề nghị nhiệt tình như vậy rồi. Đàn ông cần sự tin tưởng của bạn, tin tưởng vào năng lực của anh ấy. Nếu mà chúng tôi không muốn thì sẽ không ai có thể thay đổi chúng tôi cả. Một là chúng tôi sẽ phản ứng rất là mạnh. Hai là chúng tôi sẽ có thay đổi đó. Nhưng cái thay đổi đó nó chỉ mang tính chất tạm thời, đối phó thôi. Cách tốt nhất để đàn ông tiến lên đó, đó là để họ tự thay đổi cũng giống như mình vẫn thường nói rằng á có thể giúp đỡ hỗ trợ chứ tuyệt đối đừng nhúng tay vào việc ra quyết định của chính bản thân chủ thể nếu là mình đi thì mình sẽ thay đổi nếu mà mình cảm nhận được ý tốt của đối phương chứ không phải là có thêm một bất kỳ dụng ý nào khác và cái cách giao tiếp lúc đó của họ cũng ảnh hưởng rất là lớn tới cái quyết định của mình nữa điều thứ ba đó là tôn trọng và đánh giá cao đàn ông ở bất cứ độ tuổi nào cũng sẽ có một đứa trẻ bên trong anh ta mà chúng ta hồi nhỏ cũng rất là thích được người lớn khen thưởng cũng như là đánh giá cao mà phải không mình từng nghe được nhiều người khuyên như vậy nè mày đừng có mạnh mẽ quá mày nên học cách nũng nịu dựa dẫm vào người đàn ông một chút xíu như vậy thì con trai mới thích mọi người biết á cái xuất phát điểm sâu xa của điều này nó nằm ở đâu không ai lại muốn mình bị đánh giá thấp trong mối quan hệ chứ phải không? Đàn ông á, sẽ cảm thấy họ muốn trao đi nhiều hơn, muốn yêu thương đối tượng của họ nhiều hơn khi mà họ cảm nhận được sự tin tưởng, sự tôn trọng cũng như là đánh giá cao của đối phương. Nói đúng ra thì tại sao phải giả vờ mà không phải là thực tâm, tôn trọng, tin tưởng và cho người đàn ông tiếng nói vốn có trong một mối quan hệ chứ. Tôn trọng những cái sở thích cá nhân của anh những cái vật dụng của anh như là nhiều người đàn ông á có sở thích là sưu tầm mô hình siêu nhân đồ đi ha thì nhiều bạn nữ nhìn vô phán cái câu xanh trần đó là à đây là sở thích của anh hả sao mà trẻ trâu quá vậy trưởng thành hơn một xíu đi ừ, rồi chẳng hạn như là trong một cuộc giao tiếp nói những cái câu khiến anh bẻ mặt như là anh làm gì mà hài hước chúng tôi không hay để bụng nhưng những cái lúc như vậy á trong đầu chúng tôi sẽ sẽ có cái suy nghĩ rằng á là người con gái này á thật sự không có tinh tế một xíu nào cả và liền sẽ có một cái giới hạn nhất định đối với cô. Điều thứ tư đó là rất là ghét trả lời những cái câu hỏi như là chọn mẹ hay là chọn em đây. Nói thật luôn á, tại sao có thể hỏi những cái câu hỏi vô lý như vậy chứ? Phần lớn người đàn ông á, mẹ đóng vai trò rất là quan trọng trong cuộc đời của anh ta. Mẹ là người có công sinh thành và nuôi dưỡng anh ta. So với cái công lao đó thì bạn chẳng là cái gì hết á. Còn câu hỏi khác như là anh yêu em nhiều cỡ nào? Đàn ông á là theo chủ trương thích hành động hơn là lời nói. Và đặc biệt đối với những cái câu hỏi trừu tượng như vậy á thì phải trả lời như thế nào đây? Không trả lời được á, không có nghĩa là anh ấy không yêu bạn. Mà trả lời văn vẻ thì cũng không có nghĩa là anh ấy yêu bạn. Nó là như vậy đấy. Và còn nhiều câu hỏi khác khiến đàn ông cảm thấy khó chịu nếu mà bạn trong hoàn cảnh tương tự hoặc là có những cái câu hỏi mang tính chất như vậy á thì đừng ngần ngại hãy comment phía bên dưới để mình cùng biết nữa nha và điều cuối cùng trong danh sách của ngày hôm nay á đó là thích những cái cử chỉ nho nhỏ thể hiện tình cảm như là những những cái ôm ấm áp đi ha không biết mọi người sao chứ cá nhân mình nếu mà lựa chọn giữa việc ôm và hôn ấy thì mình thích nhận những cái ôm hơn cái cảm giác sau một ngày đi làm về mệt mỏi hoặc là lạc lõng đi thì được trở về nhà được nhận cái ôm của đối phương nó như tiếp thêm nguồn năng lượng cho bản thân vậy đó một cái sự chia sẻ không cần nói vậy nhìn nhau cười không biết sao nha nhưng mà mình cực thích cái kiểu này luôn ấy mình là một người khá thích giao tiếp bằng ánh mắt ấy um, và người ta thường nói á, là đã là người yêu của nhau á, thì liền có thể xác định được đối phương trong đám đông và trao cho đối phương một cái nhìn đầy âu yếm như nói rằng là chúng ta cùng chung tần số nhìn thấy sự yêu thương sự âu yếm trong ánh mắt của nhau nhận những cái lời khen nho nhỏ như vậy người đàn ông sẽ cảm thấy bạn coi trọng anh để tâm đến anh ok đó là điều mà mình muốn truyền đạt với mọi người trong video ngày hôm nay